em có vay em có vay tiền 30 triệu và lãi suất 8% trên tháng ừ. của người chị họ cũng hơn năm sau đó trả hết vốn còn nợ hai tháng tiền lãi ừ. à, nên chị ấy không cho à, nên xin chị ấy cho chị ấy đồng ý nhưng sau đó lại lên zalo đăng tin bêu số em à, thứ hai là chị ấy à, cũng chị ấy thuê em chặn làm giấy tờ đất đai cho chị chị đưa trước 10 triệu để đi lại sau khi bên dịch vụ lo xong thủ tục báo chị đi làm thì chị đổi ý vì có người khác làm rẻ hơn chị đòi lại 10 triệu nhưng tiền thì đã chi ra rồi nên em nói mỗi người chị 5 triệu chị ấy tới cửa hàng của em đập cửa đập bàn xỉa sói tham dọa còn làm đơn uh, giá ấp ừ. còn làm đơn giá ấp để uh, đòi bằng được 5 triệu nhưng em không trả còn lên zalo hăm dọa phá nát đám cưới của em xúc phạm bảo em là lừa đảo ừ, sẽ tới cuộc đám cưới cho em nhục mặt thì từ những chuyện như vậy thì luật sư cho em hỏi là em có thể kiện chị ấy không ừ. à, tức là câu hỏi của bạn thì uh, bạn cũng đã vay tiền với thì uh, ờ, lãi suất rất là cao 8 phần trăm một tháng à, trường hợp này thì cũng uh, rất cao rồi nhưng mà đấy là sự thỏa thuận của các bạn và hiện nay vấn đề nợ nần ấy thì là các bạn cũng đã xử lý về cơ bản vấn đề ở đây là người chị này cũng ờ, hơi quá đáng đúng không cũng đã đòi ờ, của đứa em đến 5 ờ, triệu nữa và lại có những hành vi như thế đối với những hành vi như thế thì tôi thấy rằng nó có đủ các cái dấu hiệu về vi phạm pháp luật rồi thì bạn có thể làm đơn tố cáo qua chính quyền địa phương để xử lý đối với hành vi vi phạm này còn về thủ tục khởi kiện ấy, thì phải xem là cái mức độ vi phạm nó đến mức căng thẳng hay không thì mình phải chứng minh từ cái ờ, hậu quả của nó như thế nào vì con nhìn, nhìn cái này nó đang ở cái mức thăm dò chứ thực tế nó cũng, chưa xảy ra đúng không và ừ. cái việc là tham dọa trên Zalo này rồi xúc phạm danh dự ấy. Ừ. Tức là cái này nó cũng cũng cấu thành về cái xúc phạm ấy. Nhưng mà ừ, trong hướng xử lý như này thì mình có thể khởi kiện được không? Thì dân sự luôn. Thực chất đối với những vụ việc này thì khởi kiện thì bằng cũng rất khó khăn thì bạn phải ờ, thu thập đầy đủ chứng cứ thì nếu bạn thu thập đầy đủ chứng cứ thì bạn có quyền ờ, khởi kiện ra tòa để yêu cầu là bồi thường về tổn thất về danh dự ờ, nhân phẩm do bị xúc phạm vâng. <laughs> thế thì nói chung đến những tranh chấp như này cái giá trị nó chưa lớn cộng với việc là những cái hành vi nó cũng chưa chưa gây hậu quả vâng, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên là là giải quyết nó cũng sẽ hơi khó một chút ừ. nhưng mà tùy cái đó thì vẫn là tùy vào cái, cái quyết định của bạn thôi đúng rồi cái quyền khởi kiện thì mình vẫn có ừ. <laughs> khi mà đã xác định khởi kiện thì nó sẽ tốn thời gian công sức tiền bạc cho nên là là là là mình sẽ phải chuẩn bị kỹ để mà có thể theo đuổi những cái vụ kiện như thế này